ba nguyên nhân mà chúng ta thất bại ở giây phút đầu tiên khi chúng ta nhấc máy gọi điện cho khách hàng. Xin chào, tôi là Phạm Thanh Bình. Ở trong video này, tôi chia sẻ cho anh chị là à, ba cái nguyên nhân chính mà những à, bạn SEO hay mắc phải. Nguyên nhân số 1 đó chính là chúng ta gọi điện cho khách hàng lạ mà họ không có nhu cầu. À, đã bao giờ anh chị giống như tôi chưa? À, mỗi một ngày là tôi à, tiếp xúc hàng chục cuộc gọi điện thoại họ đến từ những đơn vị như là bất động sản này à, bảo hiểm này rồi là chứng khoán này vân vân thì thực sự là bản thân tôi không có vấn đề mà họ cố tình họ bán hàng cho tôi thì thực sự những cuộc gọi này nó không có ý nghĩa chỉ mang lại phiền phức cho khách hàng thì chỉ khi nào khách hàng có nhu cầu thì chúng ta mới gọi điện cho họ nguyên nhân số 2 mà chúng ta hay gặp phải là trước khi cuộc gọi điện thoại cho khách hàng thì cái phần chuẩn bị chúng ta làm chưa tốt chuẩn bị số 1 đó chính là về cảm xúc đó chính là về kịch bản những vật dụng để anh chị demo để giúp cho cái hàng họ hiểu sâu hơn và tỷ lệ chốt sale thành công hơn nguyên nhân số 3 à, đó chính là chúng ta không tìm hiểu khách hàng trước khi chúng ta gọi điện cho họ à, anh chị có thể vào Facebook của khách hàng để anh chị xem được hành vi sở thích họ làm việc ở đâu họ sở thích là gì những đặc điểm này thì anh chị nên ghi vào uh, cuốn sổ của mình để chúng ta tạo ra những câu chuyện nó đồng nhất với những câu chuyện của khách hàng và chúng ta ờ, đặt mình ở vị trí của khách hàng để hiểu họ hơn khi chúng ta hiểu khách hàng thì chắc chắn là tỷ lệ bán hàng cao hơn trên đây là tôi chia sẻ cho quý anh chị là ba nguyên nhân chính mà chúng ta hay thất bại ở những giây phút đầu tiên khi tôi anh nhấc máy gọi điện cho khách hàng thì anh chị thấy video này có giá trị hãy